À, xin chào các bạn học sinh 2K2 Vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 2020 thì các em đã hoàn thành xong cái bài thi khoa học tự nhiên rồi đúng không ạ? Chúng ta thi tổ hợp 3 môn đó là môn vật lý, môn hóa học và môn sinh học thì Trong cái buổi live ngày hôm nay thì thầy Tài cùng với tôi là H.VN à, ờ, sẽ hướng dẫn chúng ta làm nhanh một số câu ở trong cái đề thi chính thức của Bộ Giáo dục năm 2020 ở trên đây là cái bảng đáp án tham khảo về mã đề 217 của môn hóa học năm 2020 các em nhé. Chúng ta à, có thể tham khảo cái đáp án này À, hiện tại thì các em đang nghỉ trưa. Chúng ta hãy chia sẻ cái uh, bài live ngày hôm nay ờ, vào tường của mình và cùng với các bạn để buổi tối về chúng ta sẽ cùng xem lại cái buổi live của thầy nhá Ok. À, thầy sẽ nói nhanh về cái uh, buổi live ngày hôm nay. Thì thầy sẽ nhận định qua về cái đề thi Trung học thông năm 2020 của Bộ Giáo dục này. Môn hóa học. Chúng ta thấy rằng là đề này nó khá bám sát với lại đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục đã công bố. Tức là nó sẽ phù hợp với năm nay. Năm nay của các bạn là tình hình uh, dịch bệnh kéo dài các bạn phải gián đoạn việc học đúng không ạ và bộ giáo dục đã giảm giảm tải cái gánh nặng đề thi cho các bạn rồi chúng ta lướt qua thầy lướt qua thầy thấy rằng từ câu 41 cho đến đến tận câu 70 thì là những câu thuộc phạm vi kiến thức là nhận biết và thông hiểu à, các bạn đang xem live thì các bạn hãy chia sẻ giúp thầy nhá xin chào các bạn cảm ơn các bạn từ câu 41 đến câu 70 là mức độ là nhận uh, biết và thông hiểu rồi thì chúng ta làm cẩn thận chắc ăn 30 câu rồi đúng không ạ? Từ 7 điểm trở lên là cũng là cái trong tầm tay của các bạn rồi. Và từ câu 71 đến câu 80 thì là thuộc vào phạm vi vận dụng và vận dụng cao. Thế nhưng rất nhiều câu vận dụng chỉ tô điểm một vài câu vận dụng cao ở đây thôi. Và lát nữa thôi thì thầy Tài sẽ định hướng các em làm cái câu 79 là một câu hữu cơ. Câu này là một câu đủ đô cho các em để chúng ta chinh phục điểm 9 10 đây. À, lát nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn nhé à, Trước đó là câu 78 Câu 78 này là một câu khá là mới lạ với các em Đúng không ạ? À câu 78 này là một câu mới lạ nhưng không phải Nó cũng không hẳn là một câu vận dụng cao nhá chưa? Hơi lạ của chúng ta thôi Thế còn câu đủ đô để 90 nó sẽ là câu 79 Lát nữa thôi thầy sẽ chữa hai câu này cho các em À, các bạn đang xem like thì các bạn hãy chia sẻ giúp thầy nhá chia sẻ đến các bạn để chúng ta về nhà ta xem lại nhé. Ok. Và các bạn ờ, có thể tìm được những cái đáp án và những lời giải chi tiết tại website toleha.vn Đường link ngay phía dưới các bạn hãy comment vào cho thầy nhé Các bạn hãy kích vào đường link chúng ta sẽ thấy ngay những cái bảng đáp án mà toleha.vn sẽ cập nhật cho các em Tất cả các môn nhé các em, tất cả các môn toán lý hóa sinh, được chưa nào? À chúng ta nói tiếp về cái câu 41 đến câu 70 như thầy đã nói là những câu dễ kỷ niệm điểm Ví dụ người ta chỉ hỏi nhớ là gì ạ? Câu 55 chẳng hạn. Số nguyên tử hydro trong phân tử fructose là gì? À bây giờ các bạn chỉ cần nắm công thức phân tử là xong rồi đúng không ạ? Là 12, rất đơn giản. Hay một câu hỏi ví dụ câu 52. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Quá quen thuộc rồi. Đúng không ạ? Trong cái phạm vi của cái chương trình thi năm nay thì là tập trung những câu vận dụng à những câu nhận biết thông hiểu này chủ yếu là học kỳ 1 lớp 12 à, bao gồm phần lý thuyết các hợp chất hữu cơ có nhóm chức và một số câu thuộc đại cương kim loại nữa. Đúng không ạ? Không khó. Ví dụ như câu đại cương kim loại đây, ví dụ người ta hỏi ở câu 69 chẳng hạn. Người ta mang tính chất là tổng hợp đúng không? Các bạn phải có những kiến thức về đại cương kim loại thì các bạn mới giải quyết được. Ví dụ phát biểu nào sôi là đúng chẳng hạn đúng không ạ? Các bạn phải nắm được tính chất vật lý, phải nắm được tính chất hóa học của những anh kim loại này thì chúng ta mới giải quyết được câu 69. Hiểu chưa? Ok à, tiếp theo cái về à, nội dung vận dụng cao vận dụng vận dụng cao từ câu 71 đến câu 80 chủ yếu là ST đúng không đúng với tinh thần của bộ năm nay có một cái ờ, mà chúng ta nhận thấy là trong đề thi không xuất hiện câu điện phân rồi đúng không em trong cái mã đề 27 thầy đang cầm trên tay đây không xuất hiện câu điện phân không xuất hiện câu đồ thị có một câu lạ ở câu 78 thôi câu 78 là câu liên quan đến về chủ đề muối ngậm nước đúng không ạ à, cũng không có than nóng đỏ ở đây đúng không các em ok ví dụ như câu lý thuyết như câu 74 chẳng hạn thì câu này rất là quen thuộc rồi cái dạng cái dạng kiểu hỏi này rất quen thuộc với những câu phản ứng trong vô cơ những phát biểu nào sôi là đúng chẳng hạn đúng chưa không có muối amoni đúng không à thầy nói thêm nhé không có cái dạng bài tập về h cộng n ba trừ được chưa không có dạng bài tập điện phân xử lý dung dịch sau điện phân không có bài toán liên quan đến HNO nổ ba đó đó là những cái điểm uh, chú ý ở trong cái đề thi năm nay đề thi năm nay thì thầy uh, nhận định qua đó là rất là cơ bản để phù hợp với mức độ xét tốt nghiệp cho các em phổ điểm nó sẽ thầy sẽ dự đoán là từ uh, ờ, 7 điểm cho đến 7,5 nhé ok à, ngay bây giờ nhé cái bảng đáp án này các bạn ghi vào rồi cho thầy này bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn uh, làm cái câu 78 một câu mới được chưa lạ với các em chúng ta cùng đọc đề nhé ở trong cái mã đề 217 các em được chưa với câu hỏi này nó là muối ngậm nước nó các bạn nhìn thấy nguyên tố Na nhiều bạn sẽ nghĩ đến muối ngậm nước đó là Na2CO3 nhưng thực tế có phải là như vậy không được chưa thế bây giờ mình hãy cùng phân tích với thầy này à, thế nào là muối ngậm nước à, thế nào là muối ngậm nước ở trong cái bài 78 này thầy hướng dẫn các bạn nhé câu 78 ví dụ bình thường thầy có một cái muối như thế này à, ví dụ là Fe clorua à sắt clorua FeCl2 đây là công thức của cái muối thế còn ngậm nước là gì à, ngậm nước chúng ta sẽ ngậm thêm nào phân tử nước vào đây à, đây sẽ là muối ngậm nước được chưa muối ngậm nước các bạn học về phen chua rồi đúng không à các bạn sẽ có gì ạ các bạn có K2 SO4 Al2 SO4 3 lần và 24 nước đây là muối ngậm nước được chưa à, nó kết tinh ở đây đó là muối ngậm nước ok chúng ta sẽ cùng vẽ sơ đồ câu bài 8 này với thầy nhá nhật phân hoàn toàn cái anh x này à, bây giờ chúng ta sẽ có sơ đồ bài toán x của thầy là muối ngậm nước khối lượng là 41,58 gram Đúng chưa? À, chúng ta thu được uh, nhiệt phân lên nhiệt phân lên dưới tác động của nhiệt độ thì chắc chắn là cái nước nó sẽ bị tách ra đúng không chúng ta luôn có H2O tách ra này và người ta có khí có khí và người ta có chất rắn Được chưa? Chất rắn này khoan chúng ta sẽ xử lý sau nhé Cái khối lượng chất rắn này là bằng 11,34 gram 11,34 gram Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý khí và cái hơi này, hơi chính là hơi nước đấy các em. À, chúng ta sẽ xem có điều gì đặc biệt ở đây. Khí và hơi này tiếp tục này. À, xem nào. Cái khí và hơi đó chính là hỗn hợp Y. Đây chính là hỗn hợp Y. Đây chính là chất rắn Z. Cái Y này được cho hấp thụ hết vào nước. Được chưa? Hấp thụ hết vào nước. Thì thu được cái du dịch T. Cho tiếp nước vào đây. À, tôi sẽ được là du dịch T. Một cái mấu chốt ở đây trong bài toán này đó là dung dịch T của bạn tác dụng với NH thì chỉ thu được một mối duy nhất thôi. Đây mới là mấu chốt của bài toán. Đấy. Cái dung dịch T này khi mà cộng với NaOH các bạn được một mối duy nhất. Cái kiến thức này chúng bạn các bạn đã được học ở trong uh, nội dung uh, ờ, hóa vô cơ lớp 11 thầy đã nói rất kỹ rồi trong cái nội dung về bảo toàn điện tích trong dung dịch đúng không các em xem ra dung dịch có cái gì một muối chúng ta có cái anh Na rồi Na đóng vai trò là ion dương vậy một muối chắc chắn của các bạn nó sẽ là gì ạ à nó chắc chắn nó sẽ là Na cộng đúng chưa cái anh còn lại nó là cái gì ạ cái anh còn lại giả sử là một gốc axit An trừ chẳng hạn đây trong dung dịch của các em muối này nó có AN, Na cộng và AN trừ là gốc axit được chưa? Đấy. Và gốc axit này thì hoàn toàn các bạn có thể xác định được cho thầy. Đúng chưa các em? Ok nhá. Xác định được như thế nào đây ạ? Na này, chúng ta sẽ bảo toàn yếu tố Na. Na số mol ban đầu là à không 0,28 mol các bạn có thể nhầm được. Đúng không? Chúng ta nhầm được số mol Na cộng là bằng không 0,28 mol. Không chưa? Cái muối này à sau khi chúng ta à, khối lượng của muối này sau khi chúng ta đem đi cô cạn ấy thì có khối lượng là 23,8 gram vậy thì 23,8 gram chúng ta tư duy là điều gì nào vận dụng kiến thức về các ion trong dung dịch ở đây chúng ta có bảo toàn khối lượng vậy thì m của cái muối này sẽ bằng m của na cộng cộng với m của cái ion gốc axit a trừ là gì đúng chưa hoàn toàn các bạn tính được là m gốc axit ở trong này và từ đây mình sẽ lần ngược trở lại xem cái anh à cái anh x là cái gì đúng chưa nào ok nhá thế bây giờ thầy sẽ tính cho thầy à, thầy sẽ tính cho các em là gì à, thầy sẽ có được là bảo toàn khối lượng thầy sẽ có được m của cái gốc axit này m cái gốc axit ở trong muối nhé nó sẽ bằng bao nhiêu ạ nó sẽ bằng hai tám tám hai ba tám trừ đi m cái anh na cộng bảo toàn khối lượng mà đúng chưa đấy lưu ý nhé thì chúng ta sẽ tính được thôi thì chúng ta sẽ lấy là 23,8 trừ đi m của anh n là xong rồi đúng không em 23,8 trừ đi à, 0,28 nhân với lại 23 thì sẽ bằng là 17,36 gam các bạn đang xem like này các bạn hãy chia sẻ lên tường của mình chia sẻ công khai nhá sau đó để buổi chiều tối về mình à, xem lại đúng không ạ ok 17,36 gam à, cái nội dung à, cái bài à, cái câu số 78 này nó sẽ có ích rất nhiều cho các bạn đang học lớp 11 vậy thì các bạn 2k3 cũng có thể tham khảo cái bài giảng này của thầy kèm nhá m góc axit bằng 17736 vậy làm thế nào để xác định m lớn của góc axit này đây đơn giản thôi thì thầy sẽ có được là bảo toàn điện tích bảo toàn điện tích này thì thầy sẽ có được n của các anh an trừ nó sẽ bằng gì ạ nó sẽ bằng à nó sẽ bằng số mol điện tích dương chia cho cái điện tích anh nhiều. Đúng không? Nó sẽ bằng là gì? Bằng 0,28 này chia cho N. Đây là số mol của gốc axit này. Các em có khối lượng là 17,36. Có số mol là 0,28 chia N với N là cái diện tích của ion gốc axit. Mà gốc axit điện tích nó chính là hóa trị. Có thể là hóa trị 1, hóa trị 2, hóa trị 3. Đúng chưa? Và phù hợp nhất ở trong lúc này thì cái anh N của các em nó sẽ bằng 2 nhá. À, đâu xem nào ta thử nhé xem phải n bằng hai không nhá à, 17,36 chia cho 0,28 đây rồi n bằng 1 cái góc axit này có giá trị 1 m lớn bằng 62 rất quen thuộc đó là NO3 đúng chưa vậy từ đây mình suy ra được là cái anh uh, à, NO3 số mol là bao nhiêu là 0,28 mol đây chúng ta đã kết luận là N3 trừ rồi N3 trừ số mol là 0,28 mol ở trong cái muối này sau khi T cộng NH đúng chưa chúng ta lần trở lại thế bây giờ cái anh T nó sẽ chứa cái gì T chứa cái gì để T tác dụng NH thu được muối duy nhất là muối NaNO3 đúng không cái anh này chính là N3 trừ rồi 0,28 à vậy chắc chắn cái anh T này của em nó phải có chứa gì ạ à nó phải có chứa ờ, cái anh ờ, HNO3 tại sao nó liên quan đến cái cái bài toán về nung muối trat thầy sẽ nhắc lại các bạn về cái trường hợp là nung muối trat muối trat của các em nhé là cái anh uh, ờ, x này này thầy giả sử là m no 3 à, tất cả m lần khi mà chúng ta nung lên nếu mà m của cái em này nó đứng trước ma magie thì tôi sẽ được là muối nitrit đúng không ạ? Đó là m NO2 tất cả n lần cộng với lại gì ạ? Cộng với cái anh oxy. À nội dung cái bài giảng về nung nhiệt phân muối nitrat thầy đã hướng dẫn rất kỹ rồi. Đấy, cái câu này các bạn lớp 11 thì nắm rất chắc rồi đúng không ạ nhiều bạn lớp 12 chúng ta sẽ bị nhiều bạn sẽ bị choáng bởi vì sao nó lạ thế đúng không ạ tiếp theo nếu cái muối trat này của em mà nó ở trong cái khoảng là à đây là lớn magie nhá cái kim loại của em là từ magie được chưa à cái kim loại từ magie đến cu từ magie đến cái anh cu tức là từ magie đến đồng đấy thì tôi sẽ được làm M2ON là oxit tương ứng cộng với lại khí NO2 và cộng với anh O2 Đúng chưa? Tiếp theo Nếu mà cái kim loại của em mà đứng sau Cu nhé Sau Cu Thì tôi sẽ được là cái kim loại M Khi nhật phân ra tôi sẽ được M Cộng với lại NO2 Và cộng anh O2 Ở bên này chúng ta đã nhận định được cái muối của các em là NO3 Vậy thì cái T nó phải là HNO3 Đúng không? P nó là HNO3 vậy thì nó chứa nitơ rồi. Chắc chắn cái phạm vi kim loại của các em là từ magie trở đi. Chúng ta sẽ không có những kim loại mạnh ở đây nữa. Bởi vì là đây sản phẩm không có khí NO2. Các em thấy chưa? Đó. Đây là cái phần mấu chốt vấn đề. Đấy các bạn. Tư duy ra là cái muối này chứa cái gì? Đúng không? Muối này chứa nitơ rồi. Và phạm vi nó như nào? Phạm vi nó phải từ magie trở đi. Đúng chưa ạ? À nó có thể là cái trường hợp uh, từ dây đến đồng hoặc là sâu đồng. Nhưng tôi luôn có NO2 và O2. NO2 và O2 nó sẽ kết hợp với anh oxy. À NO2 và O2 kết hợp với nước để sinh ra H2O 3 theo quy trình sau. NO2 cộng với O2 cộng với nước để sinh ra được là HNO3. Đó, các em hiểu chưa? Ok. Chúng ta cân bằng bình thường thôi. 2 2NO2 bên này là 6 4 này 5 đây là 1 phần 2 Thế phương trình này cân bằng không quan trọng Quan trọng là các em phải biết bảo toàn cái tố nitơ Nitơ ở trong cái HNO3 này, này sẽ đi hết về muối Số mol nitơ này là bằng 0,28 Vậy thì số mol của anh NO2 này cũng sẽ là 0,28 Vậy bảo toàn nitơ số mol của anh muối này Nitơ trong muối này cũng sẽ là 0,28 Đúng chưa các em? Ok. Vậy thì bảo toàn tố nitơ số mol của muối này nó sẽ là 0,28 chia n à chia m với m là hóa trị của kim loại m. À, nhưng mà núi muối nó ngậm nước à? Không sao cả, ngậm nước các bạn thêm ngậm nước thì bình thường thôi. Đó, ngậm với lại giả sử là là x2o. Được chưa? Đây là cái công thức của cái anh x này à, các bạn đã thấy kiến thức nó sâu chuỗi liên kết với nhau chưa chúng ta xác xác định là từ một muối này suy ngược trở lại xem là cái muối ban đầu của em x nó là cái gì x của tôi nó phải là muối nitrat và ngậm nước thì bạn thêm là công thức đây m nấu ba tất cả m lần ngậm x2o thì là muối ngậm nước với số mol của muối này là 0,28 chia m được chưa ok nhá đấy các bạn ghim cái sơ đồ này vào cho thầy giờ ghim cái sơ đồ này vào cho thầy để lát nữa mình xử lý tiếp ok chưa Rồi, thế bây giờ thầy giáo sẽ ờ, xóa cái phần bảng này đi nhá, thầy sẽ xóa bỏ cái ờ, nội dung phía trên này thì sẽ làm tiếp cho các em. Một chút nữa là già thôi nha các em. Ok. Các bạn đang xem theo dõi live này, các bạn hãy chia sẻ về tường. Các bạn 2K2 và các bạn 2K3 nữa nha các em. Chúng ta tham khảo bài giảng này cho thầy. Cái bài giảng ờ, liên quan muối trat này thầy đã giảng rất kỹ ở trong cái khóa học vô cơ lớp 11 rồi. Các bạn có thể xem cái đường link ở phía dưới. Ok, bây giờ thầy xử lý cho các em nhé. Cái muối này này, cái muối ngậm nước này có số mol là 0,28 trên m với m là hóa trị của kim loại. Được chưa nào? À, sau khi mà nó gì ạ? À, sau khi mà nó nhiệt phân, nó có thể thu được oxit hoặc nó có thể thu được là kim loại. Đúng không ạ? À, mình xem xem nào. Mình sẽ xem. 11,34 gam một chất rắn. Được chưa? 11 34 gam một chất rắn này. Vậy thì chúng ta sẽ có chất rắn Z là gì? Chất rắn Z là gì? Chất rắn Z của bạn này chắc chắn có cái số mol của M, đúng không? À, số mol của M. Bạn hoặc là M2ON. À M2OM chứ đúng không? Đây là OM, đây là hóa trị của nó. Ok. M2OM. M2OM. Số mol của nó sẽ là bao nhiêu? Là 0,14 trên M. Hoặc là kim loại M, số mol của nó là 0,28 trên M. khi mà các em biết được cái khối lượng là 1,3 kg và có những cái số mol này rồi hoàn toàn chúng ta có thể nhận định được cái chất rắn rét này chính là một oxit được chưa ok nha và thầy sẽ thử luôn cho các em từ đây từ cái thông tin Z này với số mol tương ứng của hai trường hợp này thì từ đây mình sẽ à, xác định được Z nó chính là ZNO ZNO số mol của nó là bao nhiêu? Số mol của nó sẽ là 0, à, bao nhiêu? 0,14 chia m nhân ra lại nhân 2 nữa thì nó sẽ là 0,28. Đúng không? À 0,14, 0,14. Thử nhá. Chúng ta lấy 0,14 nhân với cái anh ZNO này sẽ có ra không? 81 nhân 0,14 là 11,34, được chưa? 81 nhân với lại 0,14 11,34 gam. Đây là anh Z. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta có khối lượng của chất rắn Z nhá và có hai trường hợp của cái chất rắn nhá. Đúng không? Hoặc là oxit thì số mol bao nhiêu hoặc là kim loại thì số mol bao nhiêu. Được chưa? Chúng ta sẽ tính được m lớn của nó và từ đây mình sẽ tìm được đó là cái gì. Hãy thử luôn các bạn nhé. Nếu mà là kim loại thì khối lượng kim loại sẽ là 11,34 chia 0,28 nhân m đúng không ạ? 11,34 chia 0,28 thì nó sẽ là 40,5 40,5 m thì không có anh nào phù hợp cả thế còn chỉ có trường hợp này thôi 11,34 em chia cho 0,14 thì sẽ là 81m đúng không ạ với 2 2m cộng với lại 16m sẽ bằng 81m thì để thỏa mãn thì m sẽ bằng 2 và kim loại này nó sẽ là ZN được chưa? Ok. Sau khi biết cái anh ờ, Z là ZNO có 14 mol rồi thì hoàn toàn các bạn có thể bảo toàn nguyên tố bảo toàn nguyên tố để suy ra được cái anh x là gì? À, x là x là ZNO à ZNO3 tất cả hai lần. À, ngậm bao nhiêu? ngập X2O. Số mol này không phải 14 vậy anh này cũng sẽ là 0,14 mol. Từ khối lượng của các em là bao nhiêu? Khối lượng của các em là à, là bao nhiêu đấy? Là 41,58. Đúng chưa? Từ số liệu là 41,58 thì các bạn có thể hoàn toàn tính được là cái anh Z này là gì rồi Z này à, cái anh X này nó chính là 6 đấy à, Z N, n ba tất cả hai lần ngậm 6 nước đây chính là cái anh X của em không. các bạn tính được anh X không ạ tính được chứ đúng không chúng ta sẽ có m lớn anh x này bằng 41,58 chia cho số mol đúng không? Đây thầy nhắc vào đây nhá. ta có này. M của anh X này bằng 41,58 này chia số mol đúng không ạ? 41,58 chia số mol là 0,14 bằng bao nhiêu? Bằng 297. Và từ đây mình sẽ suy ra được là gì? Cái anh muối này đúng không bao nhiêu ạ? 62 x 2 cộng với 65 bằng 189 cộng với lại 18 nhân với lại x thì bằng 297. Thế từ đây suy ra được là x bằng 6. X bằng 6 suy ra công thức này nó là Zn nấu 3 tất cả hai lần ngậm 6 nước. Đề bài hỏi các em là phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy trong x là rất dễ đúng không? Khi mà các em biết công thức của cái anh này là Zn nấu 3 hai lần ngậm 6 nước thì xem là có bao nhiêu oxy? Có 12 oxy. Vậy phần trăm khối lượng oxy sẽ là bao nhiêu đấy? Đúng không các em? Đấy. Thế đến đây là dễ rồi đúng không ạ? À, đến đây ta sẽ có được là gì? Đến đây suy ra được là phần trăm m của anh oxy ở trong x nó sẽ bằng là 16 nhân 6 chia cho 297 rồi nhân với lại 100% thì nó sẽ là bằng 64,65%. Được chưa? Đấy, câu này không khó đúng không các em nhưng mà nó mới lạ cho các em. Nhiều bạn chúng ta sẽ dự đoán câu này sẽ là muối cao carbonat ngậm nước. Thế nhưng không, đây là muối nitrat ngậm nước được chưa tại sao là như vậy bởi vì thầy đã lần được cái anh gốc axit này cái hai ở trong cái bài này là chúng ta lần gốc axit ở trong cái muối duy nhất đấy là cái gì đó là gốc N3 em hiểu chưa ok các bạn đã đang theo dõi cái buổi live của tôi toleha.vn chúng ta hãy à, comment à, những cái bình luận của mình vào cái bài live của thầy nhá các hãy chia sẻ lên tường được chưa và để à, chúng ta kiểm tra lại nhất là các bạn à, 2k2 2k3 không chưa hai các bạn chúng ta để tham khảo ok câu này không khó đúng không kia chúng ta nghỉ giải lao khoảng một hai phút để chúng ta đến với câu số 79 thầy sẽ nói nhiều hơn về những cái kỹ thuật giải cái phần ST e này sau giờ thầy sẽ xóa cái lời giải ở câu số 78 đi nhá kia ok thầy sẽ xóa nhá ok Đấy, với những bạn ờ, thi tổ hợp khoa học tự nhiên thì buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc môn tiếng Anh rồi đúng không ạ? Và buổi chiều chúng ta có quyền nghỉ ngơi, có quyền so đáp án để xem kết quả của mình như thế nào đúng không các em? Và nhớ là chúng ta sẽ so đáp án ở những trang thông tin tin cậy nha. Tôi 2.vn là một điểm đến tin cậy rồi cho các em. À, với câu số 79 lát nữa thầy sẽ chữa đây thì những cái bạn nào đã à, có cái khóa học ờ, về hữu cơ lớp 12 của thầy cung cấp rồi thì các bạn hoàn toàn tự tin giải quyết những câu này. Đây là một câu à, không quá là khó đúng không ạ với các bạn. Bởi vì những kỹ thuật giải ST ở trong cái nội dung cái khóa học hữu cơ 12 thì thầy đã giải rất kỹ cho các em rồi. Chúng ta có rất nhiều cách để giải, chúng ta có rất nhiều hướng quy đổi để giải bài tập ST. à, năm nay tiếp tục như ờ, năm 2019 không có bài tập liên quan đến peptide nữa được chưa và những năm trước thì nhiều bạn rất là tâm lý khi gặp những câu liên quan đến peptide và trong đề thi hôm nay với cái tình hình dịch và cái xu hướng thi và cái nhận định thi như này thì là câu ST là một câu ở ờ, à, đây câu đủ đô để lấy điểm 9-10 rồi đúng không các em? À, bài tập cái câu 79 này các bạn hãy cùng nhìn đề nhé Đề bài cái câu này nó tương đối dài Được chưa? Các bạn để ý kỹ nhé. Nếu mà nhìn thoáng qua, bài này chúng ta sẽ có hai thí nghiệm. Thí nghiệm một là thủy phân, thí nghiệm hai đốt cháy. Được chưa? Những cái cách khai thác rất quen thuộc ở trong mọi bài tập liên quan đến ST rồi. Được chưa? Cái câu 79 này thì chúng ta sẽ khai thác về hai cái mảng đó, mảng thủy phân và mảng đốt cháy. Thế tuy nhiên chúng ta sẽ nên xử lý cái dữ kiện nào trước? Thì theo thầy là chúng ta sẽ xử lý dữ kiện đốt cháy trước chúng ta có rất nhiều thông tin liên quan đốt cháy cái anh hỗn hợp e này nhá câu 79 câu 79 này chúng ta có e thầy sẽ đi xử lý đó là cái phản đốt cháy trước nhá à, thầy sẽ phân tích để các bạn hiểu về cái định hướng giải của câu 79 này đó để các bạn chắc chắn rằng lời giải của mình đã đúng đáp án của mình đã đúng ở trong cái bài thi rồi không chưa ok với các bạn uh, học sinh lớp 11 các bạn có thể tham khảo những cái buổi live như thế này để sau uh, tới đây đến lớp 12 các bạn sẽ có hành trang tốt hơn để chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 các em nhá à, thầy sẽ đi xử lý phản ứng cháy trước đây ban đầu thầy có E đúng không E của thầy tác dụng với oxy Khối lượng E của thầy là 24,66 gam. Đấy, các bạn đang theo dõi buổi live này thì hãy ờ, ờ, không có thời gian các bạn ờ, xem lại các bạn 2K2 không thời gian xem các bạn hãy chia sẻ các bạn hãy ghi về tường của mình để buổi chiều về chúng ta xem lại nhá. À, phía đầu cái buổi live này thầy đã cung cấp cái bảng đáp án tham khảo cho các em rồi. Mã đề 217. Khối lượng của E là 24,66 gram. Anh oxy để cho chưa? 1,285. Đây là một trong những dấu hiệu để các em bảo toàn cái tố oxy. Tất cả những bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ có nhóm chức có oxy hoặc là hỏi oxy thì thường người ta sử dụng bảo toàn nguyên tố oxy. Số oxy là 1,285. 1,285 mol. Có CO2 có nước này. Ờ, CO2 là 1,09 mol. Thế để bây giờ chúng ta còn mới nước chưa biết thôi Vậy thì chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng cho thầy luôn Đúng không ạ? Bảo toàn khối lượng Bảo khối lượng này ME cộng với MOxy bằng MCO2 e cộng M nước Rất đơn giản đúng không ạ? Chú ý nha bảo toàn khối lượng này Chúng ta sẽ có được là ME Cộng với lại M của anh oxy Bằng M của anh CO2 Cộng với M của anh nước Đây là cái công thức đầu tiên mà chúng ta nhắm đến để giải quyết bài tập này rất quen thuộc khi bảo ra khối lượng anh sẽ tính được lượng nước cho thầy nhá chúng ta bấm máy tính thôi 24,66 cộng với m oxy là 1,285 nhân với lại 32 trừ CO2 44 nhân với lại 1,09 là bằng 17,82 chia cho 18 thì được mol nước là 0,99 0,99 mol Xong rồi Tiếp tục Bây giờ chúng ta mới đi khai thác cái anh oxy này Bảo toàn nguyên tố oxy chúng ta có gì Thầy bảo toàn oxy thì NO ở trong E Tất cả E chúng ta đều là gì? Đều là ST ST có trong chức là COO Đúng chưa? ST là CO Vậy thì thầy sẽ có được là hai lần N của anh COO ở trong E Cộng với lại hai lần N của anh O2 Bằng hai lần N CO2 và cộng với n nước đây là cái phương trình chúng ta áp dụng thứ hai được chưa chúng ta gần tháo gỡ được bài toán này rồi à, có oxy có CO2 có nước tính ngày CO của thầy đúng không Từ ta nghĩ suy ra thầy được n anh CO rất dễ đúng không em NCO2 là 1,09 nhân với lại 2 cộng với nước là 0,99 vừa mới tính. Trừ đi hai lần NOxy 2 cho đến 1,285 thì được là N hai lần NCO bằng 0,6, tức là N của anh CO bằng 0,3. Có NCO cái thông tin này rất có giá trị khi em làm bài tập thủy phân. Nhớ cho thầy, NCO sẽ luôn bằng N của anh NaOH phản ứng. Và luôn bằng NOH trong ancol thầy không nói là n ancol nhá thầy chỉ nói là n oh trong ancol đây những kỹ thuật tối thiểu mà các cần phải nắm khi giải quyết bài tập về thủy phân este nhất là những bài tập vận dụng cao này thì kiến thức đó các bạn phải có rồi đúng không ạ ok À, nếu các bạn học sinh lớp 11 các bạn đang theo dõi cái video live ngày hôm nay, cái buổi live ngày hôm nay mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể tham khảo những khóa học về hữu cơ lớp 12. Thầy đã dẫn dắt rất là chi tiết từ đơn giản đến phức tạp để các bạn hiểu những cái, ờ, cái cách chúng ta xử lý bài toán liên quan đến ST. Rồi, tạm chúng ta để gác phản cháy ở đấy lại. Bây giờ thầy sẽ đi xử lý tiếp cho ông ta là phản thủy phân. Rồi, à, các bạn 2K2 buổi tối các bạn sẽ ngồi like, các bạn à, các bạn sẽ ngồi xem lại những video mà thầy à, đã hướng dẫn ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái bài tập này, ô oh, sao nhìn lại nó nhẹ nhàng thế nhở? đúng không nhỉ ok bây giờ các em ờ, không nên dành quá nhiều thời gian để lo về cái đề hóa này nữa mà chúng ta hãy nghỉ ngơi đi thư giãn đi để chúng ta làm đề anh nhiệm vụ của các em là chỉ cần chia sẻ cái cái buổi live ngày của thầy chia sẻ lên tường các bạn trước khi mà thầy sẽ ẩn cái buổi live ngày hôm nay để các bạn ờ, chia sẻ lên tường để buổi tối chúng ta xem lại nhá câu này đủ đô để chinh phục tám chín 10 đúng không ạ à, nói về sáng thủy phân đi bây giờ cái anh e này e, e là este đúng không E là ST. Khi tác dụng anh NaOH số mol của anh NaOH nó sẽ bằng gì như thầy đã nói? Bằng số mol của anh COO là bằng 0,3 mol. Đúng không ạ? Mình sẽ điền luôn 0,3 ở đây cho dễ nhìn. Khối lượng của anh E là bằng bao nhiêu ấy nhỉ? 24,66. Đúng không? 24,66. à, chúng ta có một cái lợi thế ở trong cái bài tập này là đề bài người ta không quá lắt léo cho về số liệu hai phần là hai thí nghiệm đều như nhau đúng không khi thủy phân thì tôi sẽ được gì thủy phân este thì tôi sẽ được là muối và ancol tương ứng đúng không các em ok thầy sẽ có ancol đề bài nó chỉ người ta chỉ cho thông tin là chúng ta có gì đấy hỗn hợp các ancol no các ancol à, nó có thể là hai ancol hoặc là ba ancol đúng không nghe ok hoặc là bốn ancol tuy nhiên các bạn để ý những cái đề bài ba hectare mạch hở thôi thì tối đa sẽ là mấy ancol đúng không à, cái hỗn hợp e này cộng NaOH mình được gì ancol nhá cộng với muối à, bây giờ muối của các em là bao nhiêu gram 26,42 gam, đúng không 26,42 gram Thấy sao? Bảo toàn khối lượng ra luôn M ancol Công thức tiếp theo là áp dụng cho thầy Đó là M với anh ST Cho dù là ST này đơn chức hay là đa chức Cho dù là một chất hay là hai chất ST Thì tôi luôn có MSTE Cộng với M của anh NaOH Bằng M ancol cộng với lại m muối đồng ý chưa cũng rất may mắn cho các em là cái trong cái bài tập ST này chúng ta không thu được muối của phenol bởi vì đề người ta chỉ nói là gì chúng ta thu được là hỗn hợp muối của hai axit carboxylic kế tiếp trong cùng dãy đồng đẳng Đấy. bây giờ thầy sẽ đi xử lý muối a à, xử lý ancol trước đi nhỉ tính m ancol đúng không nhé me cộng m nào trừ mà muối ra mà ấn cột 24,66 cộng 0,3 nhân 40 là bên vế trái trừ bỏ đi mà muối 26,44 bằng 10,22 gam được chưa bằng 10,22 gam đúng chưa nhỉ 24,66 cộng với lại 0,3 nhân với lại 40 à, trừ đi 26,42 bằng 10,24 nhé 10,24 10,24 gam Ok Đề bài người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi cho em là công thức cái gì? Khối lượng của muối ở trong cái E này là bằng bao nhiêu gam Thì bây giờ các bạn phải xác định được công thức của nó và số mol của nó như thế nào đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác rất nhiều vào ancol và muối này Em hiểu chưa? theo các em là chúng ta nên khai thác ancol hay muối đây à, với thầy thì thầy sẽ đi khai thác muối trước bởi vì muối này thầy có là tổng khối lượng thầy có hai là kế tiếp rồi và thầy có tổng mol CO của hai muối rồi rất dễ được chưa ok à muối này nhá muối này người ta không cho là no hay là không no thế thì các bạn cứ đặt cho thầy là gì cứ đặt cho thầy là à, hai cái anh này là R trung bình CONA đúng không không mất gì mà khi đặt ra r cho mình CONA thì số mol này bằng bao nhiêu ạ muối này là cái anh này và số mol là bao nhiêu là 0,3 vậy thì hoàn toàn các bạn sẽ xác định được r trung bình lấy 26,42 chia 0,3 ra m trung bình trừ bỏ cái cụm CONA này thì mình sẽ được r trung bình đúng chứ đúng không ạ ok suy được là cái anh r trung bình bằng bao nhiêu đấy r trung bình bằng bao nhiêu em bấm máy tính này 26,42 này chia 0,3 thì ra m trung bình của anh à, muối này bằng 88,06 gì đó trừ bỏ đi 44 trừ bỏ đi 23 thì sẽ ra được R trung bình bằng 21,06 21,06 hai góc muối này là kế tiếp nhau đúng không ạ bài này đến đây thì lại dễ rồi hai muối kế tiếp nhau mà cái gốc muối trung bình là 21,06 tìm được luôn hai anh rồi và thì hai anh của em nó sẽ là gì các em biết chưa à, đến đây mình sẽ có được là à, hai anh kế tiếp đúng không ạ muối kế tiếp thì hai anh nó sẽ chính là gì các em biết chưa nó chính là CH3 c 3 là 15 mà COONA là gì và C2H5 COONA được chưa đấy chưa có tổng số vòng có tổng khối lượng thì giải ra bấm máy tính ra thì ra số vòng của mỗi anh nhá được chưa thầy sẽ bấm máy tính với các em tổng số mol là 0,3 tổng khối lượng tổng khối lượng là 26,42 thì được rồi anh thứ nhất là 0,17 mol và anh thứ hai là 0,13 mol được chưa anh này là 0,17 mol và anh này là 0,13 mol đấy nhá xong muối rồi các em ạ bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác ancol được chưa nhẹ nhàng chưa khai thác ancol thì lúc này thì thế sẽ đi xử lý cái kỹ thuật quy đổi cho các em có rất nhiều hướng quy đổi nhá và tới đây thầy sẽ giải các em một cách quy, cách quy đổi rất là dễ được chưa nào các bạn hãy uh, chụp màn hình cái câu hỏi 9 này lại được chưa để biết được cái định hướng mình đang làm đến đâu rồi nhé và sau đó thầy sẽ đi giải tiếp được chưa thầy sẽ tránh ra cho các bạn chụp màn hình nhá để xem nhá chúng ta đã tìm được hai muối đó là cái gì rồi ok chưa hai muối của các em ừ, nó là C3CONA 0,17 C25CONA 0,13 được chưa bây giờ thầy sẽ xóa bỏ cái nội dung phía trên này đi nhá đốt cháy mình đã xong rồi đúng chứ đốt cháy xong rồi đốt ừ, cháy xong rồi đó ok đốt cháy xong thầy sẽ xóa bỏ phần phía trên nhá đó thầy xóa bỏ cái phần ờ, đốt cháy đi bây giờ thầy sẽ để cái phần thủy phân này để thầy làm gì em biết không thầy sẽ đi khai thác cái phần ăn côn được chưa khai thác ăn côn khai thác ăn côn là thầy mò luôn ra được hai công thức luôn mà không phải mò nhá mà lại tìm được chính xác nó luôn đấy được chưa tức là mình sẽ lần ra được cái anh ăn côn là gì À, với câu này thì uh, nhiều bạn uh, sẽ mắc ở lúc mà chúng ta tìm cái anh uh, tìm hai anh ăn côn ba anh ăn côn và chúng ta sẽ mắc trong cái vấn đề tìm số mon nhiều bạn mắc đến đấy được chưa và chinh phục điểm 910 cũng không phải đơn giản đúng không cái câu này đủ đô mà đúng không? thì người ta phải lắt léo ở trước đó chứ đúng chưa ok à bây giờ thầy nói tiếp nha ancol của thầy là 10,24 gam đúng chưa ancol của thầy là 10,24 gam và ancol các bạn nhớ thầy nó là gì các em biết không nó là ancol no ancol no thầy lấy ví dụ cho em để các em hiểu hơn về quy đổi ví dụ nhá thầy lấy ví dụ thôi thầy không nói về cái an ancon thầy đã xác định là gì ví dụ ví dụ như ancon là CH3OH thì cái ancon này thầy sẽ tách ra thành à, công thức phân tử của nó sẽ là CH4O thì sẽ tách thành là CH2 cộng với lại nước Với mọi ancol có ancol no đơn chức mạch hở CnH2n cộng 1 OH thì thầy sẽ luôn tách được thành à, CnH2n cộng 2 CnH2n cộng 2O thì sẽ luôn là CH2 cộng với nước. À, những bạn nào quên về quy đổi, về thầy sẽ tái hiện lại cái phần quy đổi mà thầy đã giảng trong khóa học online hữu cơ lớp 12 rồi. Được chưa? Ok. Đây là tất cả những ancol no đối với bạch hở thì đều quy về CH2 và nước. Đúng chưa? Chúng ta để ý cho thầy này. Một cái thông tin ở trong cái đề bài này, trong cái câu 79 này là gì? Là gì? Chúng ta có là một ST 2 chức và hai ST đơn chức. Đúng chưa? Chúng ta đã xác định được là hai muối này là hai muối đơn là C3 và CH5 gì đó rồi. Vậy chắc chắn đa chức do anh nào đa chức ạ? ST tạo bởi ancol mấy chức? Một ancol hai chức. Đúng không? Vậy thì với ancol hai chức thì cái công thức tổng quát của nó là gì kia em? Công thức tổng quát của nó ví dụ là CMH 2M OH hai lần như này, đây là ancol no hai chức mạch hở. Thì các bạn cũng hoàn toàn biến đổi được thành CMH 2M cộng 2 O2 thì có thể đưa về gì? CH2 đưa về nước và đưa về trừ H2. Ok. À, thầy sẽ bỏ cái anh H2 đi, thầy sẽ viết được em. Đây. Tại sao là đưa về nước được nha? Đấy. Chỗ này thầy có phải tách ra thành là gì? Tách ra thành là hai nước không? Đúng không? Nó sẽ còn lại gì? Nó sẽ còn lại là CMH 2m trừ 2. Đồng ý chưa? Bây giờ CM2 trừ 2 này thì thầy bỏ cái phần trừ 2 đi thì có phải là đưa thành gì? Đưa thành hai lần nước này và CH2 này và trừ H2. em để trừ H2 hoặc là em để H2 vào số mol âm cũng được, không sao cả. Được chưa? Vậy thì miễn là gì? Miễn là cái số mol H2 này mà sau khi chúng ta quy đổi đấy thì chính là số mol của thằng ancol này đấy là cái ý hay khi chúng ta quy đổi với anh ancol được chưa thế còn bình thường ancol no đơn hở thì nó sẽ chỉ là C2 và nước thôi nhiều nhóm C2 kết hợp với lại nước thôi đấy sẽ là một cái ý để chúng ta quy đổi cái anh ancol bằng chưa thế thôi chỉ thế thôi ok nhá xong chưa con hiểu chưa nếu tất cả là ancol no đơn hở thì nó quy về C2 và nước nếu mà là ancol no hai chức mạch hở thì tôi sẽ quy về C2 nước và H2 với cái số mol H2 này nó chỉ chính là cái số mol của anh ancol hai chữ ok chưa thầy xóa đi nhá thầy sẽ viết này thầy tin rằng là nhiều bạn sẽ báo tin thắng lợi cho thầy các bạn đang học online với thầy các bạn đang học offline với thầy các bạn sẽ báo tin thắng trận thôi được chưa thầy ơi à câu này quá dễ nhưng mà hiện tại thì thầy ờ, cũng đã dặn dò các bạn là khi đi thi về thì ờ, ờ, các bạn cũng không nên check đáp án quá nhiều được chưa ạ mà chúng ta hoang mang ở trong cái kỳ thi cái buổi chiều mà chúng ta thi về à đâu ờ, chúng ta thi về cái môn tiếng Anh ngày mai đúng không ạ à buổi chiều ta thi tiếng Anh rồi đúng không đúng không ok chúng ta hoang mang Thế bây giờ chúng ta sẽ nói về xử lý ăn côn nhá bước thứ ba là xử lý ăn côn ancol của thầy này nó sẽ chính là gì CH2 à thầy sẽ để nước trước nước đi nước này CH2 và H2 đi đúng chưa nước chính là số mol của OH số mol OH phía trước các bạn vừa mới ghi được cái gì số mol OH chính là số mol của anh CO chính bao nhiêu 0,3 Làm thế nào tính CH2 này thì thầy giáo bảo thầy giáo bảo toàn tố C. Cái sao? Đó là gì? ST đốt cháy thì toàn bộ C ở trong ST đi về CO2. Đúng không? Vậy NC trong ST bằng NCO2. NCST đi về đâu? NCST nó sẽ đi về muối. Đúng chưa? Và còn lại nó sẽ đi về ancol. Đấy. Bây giờ chúng ta tính được CH2 ở trong ancol chưa? Đúng không? Tính như thế nào các em? chúng ta có được là N của anh CO2 bao nhiêu mol đó nhỉ? Đây bài cho chưa nhỉ? Đây, NCO2 bằng 1,09 mol. Thầy sẽ trừ bỏ đi C ở trong muối thì sẽ ra C ở trong ancol. Ok. Ở đây sẽ làm cái sáng cái màn hình lên nó hơi mờ đúng không nhỉ? Đây, câu 79 đây. Thầy bảo toán nguyên tố C nhá. Thầy lấy 1,09 trừ bỏ đi cái này là 2C nhân 0,17 Chia bỏ đi anh này là 3C nhân khỏi 13. Thì ra C ở trong cái anh ancol, tổng con C ancol là 0,36. Bằng 0,36. Khối lượng của ancol mình đã xử lý được đây, lúc này mình mới khai thác nó đây này, 10,24 gram. đúng chưa? 10,24 gram. Báo ra khối lượng cái là ra. Đúng chưa? Bao nhiêu? thì thầy sẽ có được số mol H2 thôi. 10,24 trừ bỏ đi 18 nhân 0,3 trừ bỏ đi 14 nhân 0,36. Rồi sẽ là bằng à, trừ 0,2 chia 2 sẽ là trừ 0,1. Đây là số mol của anh H2, nó âm không sao cả nhá. bây giờ Nó âm không sao cả. Vậy thì đây chính là gì? Đây chính là số mol của anh ancol 2 trước. Ok chưa? Vậy từ đây mình sẽ có ngay N của anh ancol 2 chức thì số mol là bằng bao nhiêu ạ? Là 0,1. Tại sao 0,1 thì các bạn phải xem lại cái phần trình bày ờ, định hướng lúc nãy thầy vừa mới ghi nhé. Cái tên là N của anh ancol. Đây N2 ancol đơn chức luôn đi. Thì sẽ bằng là bao nhiêu ạ? Tổng mol ancol là 0,3, thằng này có 2 OH. Vậy tổng mol OH ở đây là Đó, tổng mol OH ở đây 0,3 đúng không? Trừ đi 2 ở đây là 0,2 thì sẽ là chỗ này là 0,1. Bảo toàn OH nhé tổng OH 0,3 này ở đây OH đã chiếm bao nhiêu hai nhân 1 là 0,2 rồi đấy 0,3 trừ 0,2 ra 0,1 ok chưa đấy xong rồi các ancol mà nó sẽ là hai ancol bây giờ nhiệm vụ các em là xác định hai ancol này ancol hai trước này trước nhá thầy à, viết như này cho em hiểu này à, bây giờ thầy sẽ có à đây đây này tìm được ancol rồi tìm ancol rồi thầy sẽ tìm được ngay ancol thứ nhất à, mình sẽ suy ra suy ra rất nhiều hướng suy C trung bình luôn tổng ăn côn là bằng 0,2 C trung bình bao nhiêu C trung bình ăn côn bằng bao nhiêu ạ là bằng 0,36 trên là 0,2 là 1,8 đúng chưa C trung bình ăn côn là 1,8 vậy chắc chắn có gì có CH3OH để ý ba thằng ST MX nhỏ hơn MY nhỏ hơn MZ Mời chúng ta có gốc muối là CH3CONa và có gốc ancol là C3OH đây là thằng nhỏ nhất rồi. Vậy chắc chắn x là gì? Vậy từ đây mình suy ra chắc chắn x là à x là CH3 COO CH3. Xong rồi, gần ra rồi kem ơi. Có anh x là c 3 cona rồi. Để tính khối lượng của anh x chỉ cần tính số mol của anh này là giải quyết xong. Đúng không? Đến đây các bạn có thể dùng cái mẹo là thử đáp án. Thử án khi mà thầy giải ra rồi thì thầy đó thử thì thấy thấy là A và C thì nó nó tròn. Thì mình có thể chọn là A hoặc C đó. Được chưa? Tuy nhiên mình sẽ ờ, làm theo kiểu là bài bản đi xem nào xem sẽ ra là A hay C nhá. À, bây giờ thầy sẽ đi tìm ancol ở trong uh, hai chức này là gì. À, bây giờ cái hỗn hợp ancol của các em nhé. Ancol của các em có gì? à, có C bao H đúng không có gì có CN H2N cộng 1 OH tổng hai ngày số mol là bằng bao nhiêu tổng hai này số mol là bằng 0,1 đúng chưa và cái ancol hai trước là CM H2M OH hai lần à, số mol là 0,1 Đấy bây giờ các bạn hoàn toàn có thể chứng minh được này. Do tổng mol C là bằng 0,36 ờ, ở C ở ancol 0,36. C ở trong cái anh ancol này tối thiểu là bằng 2, đúng không? Vậy chắc chắn NC ở trong cái ancol này nó phải lớn 0,1. Đúng không? Vậy thì chúng ta bảo toàn C bảo toàn nguyên tố C thì mình sẽ có được là 0,1 nhân m tức là NC ở trong ancol hai trước đấy. Bao giờ nó cũng sẽ nhỏ hơn là bao nhiêu? lấy 0,36 trừ đi mon C ở đây là 0,1 tối thiểu là 0,1 đúng không vậy bao giờ cái anh ờ, anh này cũng sẽ nhỏ hơn là 0,36 trừ đi 0,1 đúng không kia đấy số mon của cái anh ờ, C của cái anh ờ, mon C ở trong ancol hai chức không bao giờ vượt quá cái thằng này cả nhá thế thì đến đây thì mình sẽ suy ra được là m ancol hai chức này sẽ nhỏ hơn 2,6 thì suy ra chỉ có thể là gì thôi à, suy ra nó sẽ là C2H4OH hai lần được chưa? suy ra M nhỏ hơn 2,6 từ đây mình sẽ có được C2H4OH hai lần chỉ có nó thôi số mốc là bao nhiêu bao nhiêu 0,1 Rồi, sắp ra rồi đó. Các bạn sắp ra rồi. Có ăn côn ancol một rồi. Đúng không? Có các muối là 0,17 rồi, 0,13 rồi, đúng không ạ? Thế bây giờ hoàn toàn các bạn có thể nhận định được uh, cái anh uh, như cái anh ST là cái gì nhé. À ok. Ok, thầy sẽ viết lại nha, thầy sẽ viết lại cho các em là muối do hai muối chúng ta thu được này là CH3 CONA 0,17 C25 CONA số mol là 0,13 và chúng ta cũng có cái anh anco này là gì rồi Vậy thì đây thầy sẽ tìm được ngay cái anh XYZ là gì rồi đấy đây, X của thầy này X của thầy chính là CH3 COOC3 Đây là anh X Cái anh Y của thầy là cái gì? Đây là gốc muối thứ nhất đúng không? Vậy anh Y chắc chắn nó sẽ là C2H5 COO R1 cái gì đó hay là R đi đúng không R đi và nó sẽ nhỏ hơn cái anh gì CS3 CO C2H5 CO đây là C24 đây là anh Z đây là anh Z này số mol là 0,1 đó bây giờ các em đang bị gặp khó khăn để xem là số mol x là bao nhiêu để đánh y nhé thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn ờ, sử dụng cái mẹo này kỹ thuật này này đây do cái anh gì ạ à, do cái anh ờ, số mol của muối ờ, à, số mol của anh ST này là bằng 0,1 đúng không số mol của muối của cái anh CS3CONa là 0,17 vậy thì cái gốc CS3CO ở đâu ở trong cái x này là bao nhiêu ạ lấy 0, 17 trừ đi 0,1 ở đây thì nó sẽ ra 0,07 mol. Vậy là ra luôn mx rồi, đúng không? Tính được mx là bao nhiêu gam? E là bằng 74 nhân 0,07. Sẽ là 5,18 gam. Dễ chưa? Đó, 5,18 gam. Xong nhá, câu 79 này là phương án A. Được chưa? Thầy sẽ chứng minh cho bạn sâu hơn nữa là cái anh y là gì cho nó phù hợp đây Đấy, anh y là gì anh y thì các bạn có thể bảo toàn cái cái anh ờ, C2H5 này tổng gốc là 0,13 trong khi đó cái anh này là 0,1 rồi đúng chưa anh này không một rồi vậy thì anh này sẽ là 0,03 thấy phù hợp phù hợp chưa tổng món ancol gì ạ tổng món ancol ờ, những cái anh ăn côn đơn này sẽ bằng bao nhiêu là 0,1 anh này 0,07 cộng anh này 0,03 là 0, 1 Đúng chưa? Ok Làm thế nào tính R ấy? Các bạn bảo toàn nguyên tố C để tính R nhá Thì R này sẽ là C3H7 được chưa? Bảo toàn C nhá Thì anh này bảo toàn C Thì anh này sẽ là C3H7 Thế tuy nhiên mình không phải xác định cái anh Y là gì đâu nhá Đó Thế tại sao thì thầy giáo lại biết được cái anh Y có dạng như thế này ạ? Hoàn toàn các bạn dựa vào cái sự chênh lệch mol này Đúng không? Hoàn toàn dựa chênh lệch mol Giả sử nhé Giả sử cái anh Z này không có cái anh gì ạ? À? Không có cái anh ờ, CH3 mà nó chỉ là cái anh C25 thôi. Được chưa? À, chỉ là anh CH5 thì các bạn có làm ra không? Thì nó sẽ không phù hợp với lại cái dữ kiện bài toán. Thử nhé. Giả sử anh này đều là C25. Anh này đều là C25 đúng không? À, vậy thì số mol của cái anh uh, C25 tổng mol bao nhiêu? Là bằng 0,2. Còn gì nữa? 0,1 đây này nhân 2 là 0,2 nó lớn hơn đây này không thể được vậy chắc chắn là một anh gốc C3 và anh gốc C25 đúng không vậy thì anh gốc C3 đây 0,1 bảo toàn C3 thì anh này sẽ là 0,07 là xong đúng không ạ ok các em thân mến vậy là thông qua cái buổi live hôm nay thì ờ, thầy tài cùng với tôi là ha.vn ờ, đã cùng với các em đưa ra một cái bảng đáp án tham khảo ở đây các bạn có thể ờ, so với lại cái ờ, bài làm ở trong cái đề thi của mình nhá đề thi nháp thôi đúng không các bạn không được mang đề về đúng không đó, nhưng mà cái đề trên mạng có rất nhiều rồi đấy các bạn có thể ờ, so sánh đáp án này là đáp án tham khảo thầy cũng đã nói với các em về cái ờ, nhận định đề thi này rồi đúng không ạ 75% từ câu 741 đến câu 70 là nhận biết thông hiểu đúng không ạ thì là các bạn nếu mà cẩn thận các bạn sẽ kiếm được 7 điểm rất dễ dàng. Từ 7 à, từ 71 này, 71 cho đến 80. 41 đến 70 là nhận biết thông hiểu, 71 đến 80 là vận dụng vận dụng cao. Chủ yếu người ta hỏi về vận dụng thôi, có những câu hỏi lý thuyết, được chưa? Câu hỏi lý thuyết, câu hỏi à, liên quan đến thí nghiệm ở câu 80 chẳng hạn. Thế còn vận dụng cao thì tập trung vào hữu cơ, tập trung vào ST nhé à, qua đây qua buổi live này thì Thảo muốn nhắn nhủ tới các bạn 2K3 khi các bạn đang học về chương trình lớp 11 chuẩn bị đến lớp 12 thì kiến thức cơ bản về hợp chất hữu cơ có nhóm chức các bạn phải nắm được cho thầy được chưa nào à, các bạn có thể tìm hiểu thêm các khóa học của thầy Tài và thầy Duy tại website tola.vn ờ, chúng ta thấy rằng những cái phương pháp những cái định hướng à, dẫn dắt đến lời giải bài toán làm sao à, rất là đơn giản thuần túy thôi đúng không ạ ok à, cái lời giải bài bài vị trí này chúng ta còn có thể lời giải ngắn hơn thế tuy nhiên trong cái cái cái cái phạm vi line này thì muốn phân tích để các bạn hiểu rằng là hóa học nó thật là đơn giản được chưa chúng ta có thể dùng cách ngắn hơn nữa quy đổi ngắn nữa nhưng mà sẽ có nhiều bạn khó tiếp cận và đây là một cách tiếp cận thầy giáo thấy rằng rất là phổ biến để các bạn hiểu hơn à còn bây giờ thì uh, cái buổi live của thầy uh, xin tạm kết thúc tại đây và tới đây chắc chắn rồi thầy Tài và thầy Duy sẽ lại trở lại trường quay tôi là vn để live tiếp định hướng tiếp về cái đề thi này cho các bạn 2K3. Còn bây giờ xin thân ái và chào tạm biệt. Tiếp theo là hợp lý, chuẩn bị ok lý. Và các em ờ, hãy nán lại một chút xíu nha. Thầy Tài dừng lại ở đây rồi nhưng không có nghĩa là trường quay tôi ha giảm sức nóng. Tới đây sẽ là chờ sẽ dành thời gian cho các thầy cô ở bên tổ lý của tôi vn sẽ like và định hướng nói về cái đề thi chính thức của Bộ Giáo dục năm 2020 về môn vật lý. Ok, chúng ta cùng trở lại trong giây lát nha. Ok, xin chào các em.